Kính thưa đại chúng, Thầy xin đọc câu hỏi từ YouTube của bạn Văn Hiển. Bạn Văn Hiển hỏi thế này, Kính Bạch Thầy, xin Thầy giải thích giúp cho con nhất tâm niệm Phật và nhất niệm thành Phật là như thế nào? Và làm sao để đạt được như vậy ạ? À? Con đã tìm trên mạng rất nhiều về câu nói và cụm từ này nhưng chưa có một lời giải thích nào làm cho con hài lòng. Mong Thầy khai thông khúc mắc này giúp con với ạ. À. Con xin chân thành tri ân Thầy. Bạn Văn Hiển, bạn hỏi là thế nào là nhất tâm niệm Phật và nhất niệm thành Phật? Ở đây là có hai ý. Cái nhất tâm niệm Phật phân tích về từ ngữ ra tự nhất tức là một tâm là tâm niệm là nhớ phật là đức phật tức là một tâm một lòng nhớ về đức phật nhất ấy, tức là một là không có hai không có khác à, đó. không hai tâm niệm là nhớ nghĩ đó. ở đây là nhớ nghĩ về đức phật về ân đức của đức phật à, về công đức của đức phật ừ. thì chúng ta phải biết thế này mỗi chúng ta mỗi chúng hữu tình thực sự mà nói mỗi chúng hữu tình là một dòng tâm Chúng ta chỉ là biểu hiện của cái dòng tâm ấy nó đang trôi chảy mà thôi. Đại chúng có thấy không? Đấy, tâm mình ấy, nó đang trôi chảy trong này. Niệm niệm tương tục, liên tục. Nếu mà tu thiền sâu vào thì thấy cái tâm chúng ta còn thấy rõ nó như thác nước cơ. Trong kinh gọi là bộc lưu, nó chảy như dòng thác luôn. Còn cái người ít quán về tâm thì chỉ lúc nào cái niệm nó thô lắm, nó khởi lên thì mới nhận ra là mình đang khởi nghĩ cái này chứ còn thực sự mà nói cái dòng tâm nó chảy liên miên nó giống như cái dòng điện giống như các điện tử nó chảy trong dòng điện thế này chúng đấy nếu mà tu sâu thì sẽ phải thấy đến cái mức độ như vậy cho nên thực sự mà nói tất cả chúng ta là những dòng tâm liên tục à, những cái chớp tắt chớp tắt liên tục liên tục liên tục khủng khiếp như thế này chúng đó. sinh sinh diệt diệt sinh diệt liên tục liên tục ừ. cứ coi cái, cái dòng tâm mình nó giống như một cái thác ấy vào cái thác này mà nó nó liên tục nó không bị những cái bọt không có bị những cái cái rác rưởi gì lẫn vào thì chúng ta thấy nó thuần như là một ấy. nhìn vào cái cái thác ấy nó giống như một cái một cái dòng nước đứng yên ấy giống như một cái mặt gương ấy cũng giống như một dòng sông đang chảy ấy, nhưng mà nó chảy lặng lẽ như dòng sông Hương ở Huế phải không? thì cảm giác như là nó đứng yên, nó như là một. Nhưng thực chất mà nói nó vẫn đang chảy, đang chảy. Đấy. Đấy. vậy là cái niệm trước, niệm sau nó tương tục nhưng mà nó lại không khác nhau. Niệm trước, niệm sau không khác nhau, tương tục thì mình gọi là nhất tâm. Thế còn về ví dụ để chúng ta dễ hiểu thì Ngài Kiêu Ma La Thập mới Ngài có đưa một cái ví dụ giống như một người gặp giặc cướp lúc mình đi đường mà gặp giặc cướp mà cái bọn cướp này nó cực kỳ là hung ác nó muốn giết mình à, thế và giờ mình muốn thoát thân chạy đến bờ sông à, lúc này chúng ta chỉ có một cái một cái, cái suy nghĩ duy nhất làm sao vượt được sang sông bên kia thoát khỏi cái bọn cướp này thôi à, ngoài cái suy nghĩ ấy ra không có suy nghĩ gì khác hay cũng giống như người bị đuối nước ấy, rơi xuống rồi thì chỉ có duy nhất một cái suy nghĩ làm sao trồi được lên bám được vào cái gì đấy vào bám được vào cái gì đấy bám là bám chặt thôi cho nên ờ, cái người bị đuối nước ấy mà ai đến cứu mà không khéo á họ bám rồi mà bám chặt là mình không rời ra được đâu thưa đại chúng bám kinh khủng lắm cho nên có những cách để người ta cứu người đuối nước đấy là nhiều khi còn phải đánh cho người ta cho người ta giống như người ta bất tỉnh ấy để cho người ta không bám chặt vào mình mình túm tóc người ta hiểu không chứ còn cái tâm của họ lúc ấy nó chỉ dồn vào một việc là túm chặt được cái gì đấy giống như cái phao túm chặt và nhiều khi nó túm vào chân tay mình chặt quá mình không dãy được nữa mình chết luôn đuối luôn có nhiều người đi cứu người đuối nước rồi chết đuối <laughs> luôn anh cũng chết luôn đấy thế đấy cái, cái tâm mà, mà, mà gọi là một tâm một lòng nó chỉ còn một cái niệm này tuy gọi là một niệm thực ra nó là một dòng tâm nhưng một cái dòng tâm nó duy nhất nó cái niệm trước niệm sau nó duy nhất là cái niệm ấy thôi niệm nào cũng chỉ là niệm cứu cứu cứu cứu hay niệm nào cũng là niệm phải chạy thoát chạy thoát chạy thoát chạy thoát và giống như dòng nước giọt nào cũng như thế giọt nào cũng như vậy thì ta nhìn cái dòng nước nó như là một thôi nó không thấy có lẫn nước đục nước trong hay là có bọt có biếc ta thấy nó khác đấy, đấy. thế thì cái chữ cái nhất tâm ở đây à, là như vậy thì nhất tâm niệm phật nó cũng phải như vậy niệm trước niệm sau như nhất không khác thì mới gọi là nhất tâm niệm phật đó đại chúng hiểu không nào giữ được như thế thưa đại chúng không phải dễ đâu à, chứ tâm chúng ta nó nó tạp tâm lắm À, có khi niệm trước thì nhớ đến phật niệm sau này nhớ đến à, cái chuyện đi chợ hay niệm sau nhớ đến cái chuyện gì đó bực người này à, ghét người kia nó chen vào đó. Đấy. thầy vẫn kể chuyện vui nhưng có bà cụ cũng ngồi niệm phật niệm hồng danh phật nam mô như là phật nam mô di phật nam mô di phật nam mô di phật ơ à, thì con mèo nó tham miếng thịt <laughs> đang niệm phật nhưng mà tâm vẫn còn để cái miếng thịt <laughs> đó thịt đấy không nhất tâm được nó không phải là chuyên tâm nhất ý được nha nên cái chữ nhất tâm là như vậy nói là nhất tâm thực ra thì không thể gọi là một được mà nó có từng niệm từng niệm liên tục mình gọi là sắc nan tâm cực kỳ nhanh ừ, nó gọi là những đơn vị tâm rất rất là nhỏ nếu như trong ờ, vật lý giờ nó gọi là đến đến những cái hạt rất nhỏ à, hạt rất nhỏ điện tử rồi bắn phá điện tử ra hạt nhân bắn phá ra còn những hạt nhỏ nữa tâm nó còn nhỏ hơn nữa như thế nhiều Đấy, nhưng mà từng cái tâm niệm tâm niệm ấy nó phải là một cái loại niệm ấy thôi thì cũng gọi là nhất tâm không có cái gì khác thế còn đây ấy, cái câu thứ hai bạn hỏi là nhất niệm thành phật là thế nào nhất niệm thành phật thì thầy xin trích dẫn là trong kinh pháp bảo đàn ngài lục tổ hệ năng ngài có dạy ở cái phẩm bát nhã thế này này thiện tri thức phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Niệm trước mê tức là phàm phu, niệm sau ngộ tức là Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ Đề. Đó. Thì ở đây á, Lục Tổ có nói đến niệm, ở đây bạn hỏi là nhất niệm mà thành Phật. Thì Lục Tổ nói là sao? Niệm trước mê, tức là phàm phu niệm sau ngộ tức là phật Đấy. cái niệm sau mà ngộ một cái thì cái niệm ấy là niệm thành phật gọi là nhất niệm thành phật vì cái chữ phật là gì phật là giác ngộ là sáng tỏ là giác không mê là phật thì có thể chúng ta niệm cái niệm nhất niệm thành phật là cái niệm này là niệm giác thì cái niệm ấy là niệm niệm phật niệm thành phật đấy, lục tổ chia rất nhỏ cái niệm trước mê thì đấy là chúng sinh nhưng mà hết cái niệm trước sang niệm sau mà giác ngộ cái thì cái niệm ấy là niệm phật là thành phật đấy niệm ấy là phật đấy gọi là nhất niệm mà thành phật đây là niệm thành phật chứ còn toàn tâm chúng ta chưa thành phật toàn thân chúng ta chưa có ba hai tướng tốt chưa thành phật nếu chúng ta niệm sau niệm sau niệm sau niệm sau niệm nào cũng là niệm phật cũng thành phật hết thì rồi nó sẽ chuyển tâm chúng ta chuyển thân chúng ta thành phật 32 tướng wow sẽ có cảnh giới của Phật, có, có tránh báo y báo của Phật. Đại chúng rõ chỗ này không? Đấy, đấy gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Phật là một niệm thành Phật, tức là cái niệm ấy là cái niệm giác ngộ. Thế nhưng mà chúng ta nhớ trong cả ngày nhiều khi chúng ta có phải là giác ngộ, nhiều niệm giác ngộ đâu. Nói nghe Pháp thì giác ngộ được tí, tí ra ngoài khỏi cửa là mê ngay rồi. Bắt đầu là à, dép anh dép tôi, tôi để nhầm cái là cãi nhau, ỏm tỏi lên thế là hết <laughs> lúc ấy là hết hết ngộ rồi lúc là mê ngay rồi đấy. đi trước đi sau một tí thôi là bắt đầu tranh nhau rồi thế là mê luôn rồi đấy thế cho nên ta giữ được cái niệm niệm nào cũng giác ngộ niệm niệm niệm niệm niệm giác ngộ niệm nào cũng thấy rõ thế giới này vô thường niệm nào cũng thấy rõ thế giới này giả hợp duyên hợp giả tạo vào niệm nào cũng thấy rõ thân này không phải là mình niệm nào cũng sáng tỏ như vậy cảnh giới này không phải của mình Ờ, không có gì chấp trước cả thế thì cứ niệm như thế suốt cả đời này như vậy mình làm một tâm thành phật chứ không phải một niệm nữa cả cái tâm mới thành phật từng từng hạt nước trong từng giọt nước trong cứ thế mà chảy liên tục thì sẽ thành một hồ nước trong dạ. đấy từng niệm từng niệm đấy cho nên nói thực sự mà nói thì đạo phật nói tu chứ tức là tu trong từng niệm đấy chứ tu là tu trong cái đương niệm hiện tại chứ không phải tu ở cái niệm nào hết đâu cứ bảo là tôi đợi mai mới tu mai cũng không có ngày mai không có ngày mai không bao giờ có cái ngày mai thưa đại chúng lúc nào cũng chỉ là bây giờ và hiện tại đấy là sự thật nó khó vậy đấy thưa đại chúng mặc dù chúng ta theo gọi là thế đế ta có mà có ngày mai như lúc nãy thầy nói ngày mai là ngày kỷ niệm đức phật niết bàn đấy là nói thế thôi chứ còn thực ra lúc nào cũng là bây giờ không ai thò tay sang ngày mai được không ai thò được mà ngày mai rồi nói thế đến lúc nó sống cũng là bây giờ đại chúng thấy không chỉ có cái bây giờ thôi không thể nào có cái ngày mai cái lúc nãy cũng không có luôn thế cho nên gọi là quá khứ bất khả đắc bất khả đắc là không thể được không làm gì được không nắm bắt được không thể túm được nó vị lai bất khả đắc thế còn sâu hơn nữa lại còn hiện tại cũng bất khả đắc luôn vì hiện tại sao Hiện tại nói là hiện tại, thực ra là nó luôn trôi. Cho nên định bảo đây là hiện tại thì nó đã thành quá khứ rồi. Có đúng không này chúng? Đó, nó khó lắm đấy. Tư duy chỗ này khó lắm. Bảo ngay chữ bây giờ thì cái chữ bây đã thành quá khứ rồi. Chữ giờ vừa nói xong lại thành quá khứ rồi. Thế nhưng mà thực sự thì nó vẫn có cái hiện tại. Khó lắm đấy, chỗ này nè. Nó cũng là đỉnh cao của Kinh Kim Cương đấy. Ừ. Nhớ thế cho nên ở đây bạn hỏi là nhất niệm thành Phật thì tạm về mặt luận lý mình nói là niệm cái niệm trước và niệm sau cái niệm sau mà giác ấy, thì cái niệm ấy gọi là niệm thành Phật cái niệm ấy là Phật giác là gì không mê không chấp trước không chấp thật không cho rằng mọi cái là thật có biết rằng mọi cái nó là bóng ảnh của tâm nó dựng lên pháp giới này là thế thôi nhất thiết duy tâm tạo thế giới hữu vi vô thường vô ngã rõ ràng sáng tỏ như thế thì cái niệm ấy là là phật phật là giác phật là giác ngộ có gì đâu đức phật là toàn tâm giác ngộ chứ không phải ngài chỉ có từng niệm giác ngộ nữa toàn tâm của ngài là giác ngộ hết rồi Đấy, cho nên ngài thành phật đó đấy nhé thì thầy xin chia sẻ với bạn văn hiển để bạn hiểu câu này nha